Và hello và xin chào mừng tất cả mọi với channel của mình và mình Karen đây và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với Hacker Karen Yes và Trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe và các bạn cũng đừng quên là lắp vào cái chuông để cầm những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người. ơi ok anh em ơi thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một video Free Fire mới trên kênh channel của mình nữa và hôm nay như các bạn có thể đang thấy là chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là series đột nhập vào nick của những thành viên Hero Team đúng không nào? Thật ra là ngày hôm nay nếu mà bạn nào mà thắc mắc là kiểu giống như là ủa anh cay tại sao anh cay lại đột nhập vô hết những thành viên của Hero Team rồi mà hôm hôm nay lại tiếp tục cái series này Thì vâng, như các bạn có thể đang thấy Đây chính là nick của AK Tổng anh em à Đấy Nếu mà bạn nào mà hôm bữa giờ có theo dõi những cái video Free Fire của tụi mình Thì các bạn sẽ biết được là hiện tại là Ruby đang gọi là ở trong Hero Media anh em à Đấy, cho nên là hôm nay tôi tiện thể gọi là Nói chung là cũng uh, cùng dịp nên là cũng mượn nick của Ruby để vô review cho các bạn coi luôn các bạn à Đấy Hôm nay á là phải thật sự luôn là mình thề luôn là mình biết cái nick của Ruby nó rất là giàu luôn á mọi người Tại vì thật ra là tôi cũng chưa có cơ hội để vô nick của Ruby lần nào Nhưng mà coi sơ qua ở trên video thì mình biết được là nick của Ruby có rất là nhiều skin, rất là nhiều súng, rất là nhiều trang phục luôn Và theo một cái nguồn thông tin mà hồi xưa mà tôi cũng nghe được đó chính là nick Free Fire này của Ruby hình như là nếu mà tính về giá trị tiền mặt nó sẽ rơi vào khoảng uh, cũng phải gọi là tiền trăm triệu đó anh em à tôi thì ờ, chỉ biết nói như vậy thôi chứ còn sợ nói ra thì anh em sẽ trầm cảm mất cho nên là nói chung là cái nick này là một cái nick rất là giá trị luôn á mọi người cho nên nó là phải rất là khó khăn mà Karen mới có thể mượn được cái nick này để có thể review cho các bạn coi trời đất ơi rung quá các bạn ơi thề với mọi người luôn là hồi trước giờ á mình gọi là review nick của vịt này hay là review nick của siro là mình đã thấy là nick của hai người đó rất là giàu rồi mọi người à phải gọi là giàu nhất tim luôn á anh em nhưng mà hôm nay tôi sẽ gọi là review một cái uh, nick của người khác là ruby tv anh em mà không biết nó sẽ như thế nào đây nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ cùng nhau vô để coi thử nha ok đầu tiên khi mà các bạn vô thì các bạn sẽ thấy là gru uh, ờ, đang mặc mặc một cái bộ ờ, trang phục nhìn nó khá là đơn giản anh em mà anh em biết không những người nào mà chơi Free Fire Pro là người ta thích mặc đồ đơn giản lắm các bạn còn không cái này là mình ờ, không ờ, gọi là đánh giá tất cả nha nhưng mà tôi để ý hầu như những ai mà chơi Pro Free Fire đều mặc đồ rất là đơn giản không có gọi là màu mè như Hero Team các bạn à còn Hero Team là chơi Free Fire như kiểu giống như là chơi um, shopping vậy đó anh em mặc đồ màu mè không chịu được luôn và kế bên Ruby thì đang có một cái con gọi là linh thú Tiger này các bạn ơi ồ cái con này đẹp phết luôn ấy tính là là bây giờ tôi cũng chưa chưa sở hữu được con này nữa anh em ạ à. Vậy chui thật thề luôn đấy Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ gọi là vô ngay nick của Ruby để coi là lịch sử đấu như thế nào nha ấy trời Level 61 các bạn à Level 61 thì nói chung là cũng cao đấy Hình như là level 61 là tôi nghĩ là hình như là Theo theo trí nhớ của tôi là cỡ gần gần vịt hoặc là siro các bạn à Vịt với siro cũng cày phi Fire rất là nhiều cho nên là cũng gần bằng level của Ruby rồi Wow, cái gì đây? Răng huyền thoại luôn nè các bạn ơi Wow, oh my god Sinh tồn là huyền thoại nha Còn bên đây là gì đây? Cái này là mùa giải đã đạt được trong các mùa này Còn để coi tự chiến xếp hạng coi tôi chiến xếp hạng là Kim Cương à, Tại vì hình như là Free Fire hôm trước là theo tôi được nhớ là Free Fire hôm trước đang có một cái đợt gọi là reset răng ấy Cho nên là Gru bây giờ đang cày lại các bạn à Chứ à, mình không biết là Gru là chắc là cũng phải gọi là chơi đến kèm level cao nhất luôn ấy. Huyền thoại hay cao thủ gì đó luôn á mọi người Nhưng mà nói chung là vô đây nhìn cái quả gọi là huyền thoại vậy là cũng à, gọi là uy tín phết rồi đó mọi người Tại vì là hồi trước giờ tôi review nick của mọi người hầu như là mọi người đều là Kim Cương một Kim Cương hai không mà ít ai mà gọi là lên huyền thoại lắm Nhưng mà Ruby lên huyền thoại cũng là một cái điều gọi là khá là dễ hiểu hiểu các bạn ơi Ok chúng ta sẽ cùng nhau coi uh, gọi là gì ta lịch sử đấu coi coi Ruby chơi lúc nào nha Ồ, oh, 4 tiếng trước nè, 4 tiếng trước, 9 tiếng trước, 10, 10, 11 tiếng trước Một ngày Ruby dành cũng khá là nhiều thời gian cho Free Fire luôn các bạn ơi 1, 2, 3, 4, 5 Ồ, oh, cũng dành khá là nhiều thời gian cho Free Fire Phế đây, đúng là gọi là YouTuber Free Fire mà anh em Phải gọi là cày liên tục các bạn hiểu không Phải luyện trình liên tục luôn ấy à, để coi coi ruby có trận nào chơi với lại mọi người không ta chơi với những thành viên hero team ta để tôi coi coi một ngày trước này rồi à, hai ngày trước ba ngày trước không có trận nào luôn các bạn ạ à. không có trận nào chơi với những thành viên của hero team cả ok đấy nói chung là đây là gồm một số thứ gọi là liên quan về lịch sử lấy lịch sử đấu các bạn à và bây giờ chúng ta sẽ ờ à, tiện thể tôi vô vòng quay may mắn luôn nha các bạn ơi hôm bữa giờ mình cũng chưa có vô vòng quay may mắn ô oh, và chui cái cây cá, cá mập này Cá cá mập đen này đang mở bán lại nè các bạn Wow, mình thề với các bạn luôn á là nếu mà bạn nào mà chưa sở hữu Ska cá mập thì các bạn nên gọi là sở hữu nó ngay lập tức nha Bởi vì đây thật sự là một trong những khẩu súng phải nói là bờ vip nhất tới thời điểm hiện tại luôn ấy Tại vì là theo uh, gọi là trí nhớ của mình thì mình sẽ thường nhớ tới Long Tộc nè uh, AK-47, AK mà gì ta rồng xanh ấy với lại là Ska cá mập hoặc là M40 uh, mảng xà Đó là những cái cây mà từ cái thời những cái thời mà tôi mới chơi Free Fire tôi mới biết tới nó nha anh em Và mình nghĩ là đây là một trong những những cái cây khá là hiếm luôn ấy Cho nên là thường là bây giờ người ta hay gọi là Free Fire rất là hay gọi là mở bán lại và mở lại những cái dòng quay may mắn như thế này cho nên em đừng quên sở hữu nhé. Ok, đến với vòng quay tia chớp rồi. Wow. Ui. Wow. Uh, bộ này được có lót phết nhờ Có bộ màu đỏ luôn nè các bạn ạ à vải chuối bộ màu xanh này xanh lá này còn cái này là tia cực tím này u cái bộ này nhìn có vẻ được nha tí nữa mình phải gọi là vô nick của mình á để mình quay cái bộ này mới được nhìn nó có vẻ là chất chơi người rơi phê đây vòng quay chế tác này vòng quay uh, hào quang ok anh em ơi đây đây đây đây trời đất ơi hôm bữa giờ anh em cũng biết được là free fire đang có cái khẩu súng gọi là m 1887 gọi là hào quang đúng không nào thề với mọi người luôn là mình cũng đã test cái khẩu súng này rồi và mình thấy được đây là một cái khẩu súng nó khá là đặc biệt bởi vì là tỷ lệ headshot của nó rất là cao luôn ấy mình thề luôn mình không biết mọi người như thế nào nhưng mà mình chơi khẩu này uh, uh, tỷ lệ headshot rất là cao này và tốc độ bắn cũng được tăng lên hai lần và thường là nếu mà các bạn chơi 1887 anh em sẽ không nên là bắn xa được nhưng riêng khẩu này các bạn có thể bắn xa được nha để tí nữa vô vô vũ khí để để review nhưng mà nói chung là khẩu này cũng là cái khẩu gọi là vip pro phết đấy vòng quay kim cương này nguồn vũ khí này Nói chung là ở trong vòng quay may mắn này cũng có đang khá là nhiều sự kiện hấp dẫn Thì các bạn nên gọi là quay nha Còn bây giờ đến với nhân vật nữa anh em Ồ oh, Ruby giống mình các bạn à Ruby đang chơi gọi là CR7 nè Đấy Nói chung Hầu như là tôi để ý là từ cái ngày mà ra CR7 là người chơi ờ, Gọi là Người chơi CR7 cũng khá là cao đấy Piva này Macro này Skyler Ôi giời Nghe giọng của sếp Tùng anh em à Phải chuối thật để mình kéo xuống coi là Ruby có bao nhiêu tổng bao nhiêu nhân vật nha à, 3 này 6 này 9 này 12 15 18 21 24 này 27 này 30 33 36 Woo, man 39 40 Wow 40 nhân vật luôn hả Oh man Trời ơi, Free Fire của chúng ta hiện tại là đang có 44 nhân vật nhưng mà Ruby đã sở hữu trong mình được gọi là 40 nhân vật rồi các bạn à. à ở đây thì chúng ta có nhân vật Leon này, ờ, uh, Otto này, DP và Omichi. Omichi này hình như là DJ anh em à tôi nghĩ là do, do cái này gọi là chắc là đang cũng hết kim cương đấy các bạn tại vì các bạn có thể thấy là nick guru bây giờ cũng hết kim cương rồi này cho nên chắc là chưa xoay đấy nhưng mà nói chung là 40 40 nhân vật là cũng cũng đỉnh đấy tại vì bình thường là ờ chết cha tôi lỡ đổi nhầm anh em à tại vì bình thường á là mình chơi free fire mình chỉ sở hữu khoảng uh, à, 10 tới 15 nhân vật thôi và những hành viên của team cũng như vậy cho nên là ừ, khi mà thấy bốn cái nhân vật mình cũng hơi bất ngờ các bạn à Ok đến vô tủ đồ nào Vô tủ đồ nào Vô tủ đồ để coi coi Ừ trời ơi nhiều đồ thế Wow Cái bộ này là kỵ sĩ bóng tối nè Đẹp phải chuối Wow cái này hình như là quay ở trong phần sự kiện anh em à Tại vì thường là những cái à, bộ đồ như thế này á Tôi không có gọi là vô vòng quay may mắn mà chúng ta sẽ vô sự kiện Còn cái bộ này là gì đây? Cái bộ này là mảng xà À cái này là cái đợt chung với là cây hình như mảng xà phải không ta? Theo tôi nhớ là như vậy thôi nha Theo tôi nhớ là như vậy Đây cũng là một cái khẩu khá là chất các bạn à Woo, nhuộm tóc được luôn nè <laughs> Các bạn có thể nhuộm tóc được luôn này Ok còn bộ dưới đây là chiến thần nè Chiến thần này hôm bữa giờ mình đang mặc là các bạn à Mình thề với mọi người luôn nếu mà cái bộ chiến thần này của chúng ta mà nó có màu đỏ Là mình sẽ gọi là cực kỳ thích cái nhân vật này luôn Nhưng mà tiếc một cái đó chính là chiến thần này của chúng ta chỉ có màu vàng thôi anh em à Ok ở đây là có cái mũ gì đây Mũ rơm này Mũ rơm ác quỷ nè Đây đây đây đây Woo, Bù nhìn các bạn ơi Wow đây là bộ đồ bù nhìn này Mình sẽ thử từng nhân vật cho các bạn coi luôn nha Còn cái đây là chú rể dân chơi còn cái bộ này là khá là cũ rồi bạch hổ Khổ, cái cái bộ này thì um, theo tôi được biết là siro khá là thích bộ này anh em à cái bộ này của chúng ta là thanh long và tiếp xuống tới đây chúng ta sẽ có là ninja bóng đêm các bạn à mình uh, hồi trước mình cũng có xoay thử cái bộ này rồi nhưng mà cái bộ này theo tôi thấy là nhìn nó cũng đẹp đấy nhưng mà phong cách của tôi nó không gọi là ninja lắm cho nên tôi cũng không có dùng nữa săn lùng tử thần nè Ê, cái bộ này nhìn chất chơi phết đó chứ mọi người bộ này nhìn chất chơi phải chuối qua tới bộ này thử coi bộ này là gì đây chiến binh hy vọng hả à bà liên ha liên hèn gì à cái này là cái mà hôm bữa phong cần sử dụng nè hôm bữa tôi có thấy phong cần sử dụng cái này thì ra là lý do mà phong cần sử dụng cái à, bộ đồ này là bởi vì nó có cái dòng bình linh này nên em vòng vàng được cái thứ đó mọi người cho nên là phong cận chắc là thích sử dụng cái này lắm trò đùa hắc ám này và kéo xuống xuống tới đây nữa thì chúng ta sẽ có công tước Ồ, cái này là bước nhảy nè Ê, thề với mọi người luôn là có rất là nhiều những cái bộ đồ mà mình chưa hề biết tới nó luôn nha Còn đây là bộ Skyler, Skyler thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không nào Còn cái này là thợ mũ hắc ám này Ồ, thề với mọi người luôn là có khá là nhiều À đây, cái bộ này là thích khách Thích khách này thì hồi trước khi mà mình mới chơi Free Fire Mình chưa có gọi là nạp kim cương vô nên là không thể nào quay được các bạn à Còn đây là bộ đồ gì đây Vãi chui Cái bộ này là bộ đồ tù nhân á hả Phai nổi anh em à Trời đất ơi Và đây chúng ta của chúng ta đó chính là công tử phù tang, ồ nhiều bộ đồ lạ ghê luôn á mình thề với mọi người luôn là mình review nick của ruby mình mới thấy là có nhiều bộ đồ mà mình cảm giác lạ và mình chưa sở hữu nó luôn ấy cái bộ này là bộ chiêu linh này coi kéo xuống đây kéo xuống đây thề nhiều vải nồi à cái bộ này cũng đẹp này kéo xuống đây tôi coi cái bộ này là gì đây bộ này là thời đại hip hop hả nhìn cũng cũng hơi đơn giản một tí cái bộ này hơi đơn giản một tí nên là cũng cũng thấy bình thường cái bộ này là bích vàng hả? Ồ, cái này chắc là vật thích dữ lắm nè À, cái gì đây? Cơ đỏ hả? Còn cái này là gì đây? Tiệc uh, cuồng loạn thì cái này mình biết rồi nè Và bên đây của chúng ta sẽ là vương tử Và ở bên đây sẽ là grab đường phố toàn là những cái đồ chất thôi mọi người à thề giống biết mọi người lần toàn đồ chất không ác quỷ đường phố này mà mấy bạn biết sao không thường là những cái bộ đồ này chúng ta quay ở trong sự kiện á anh em chúng ta chứ chứ chứ chúng ta không có gọi là kiểu quay trong vòng quay may mắn ấy mà mình là một cái đứa rất là lười check những cái sự kiện ở trong free fire luôn cho nên là khi mà có những cái bộ đồ mới ra mình không hề biết luôn ấy thề ok ui bộ đồ che hư á ui phải Nhìn màu hồng nè anh em Nhìn <laughs> Nhìn buồn cười thật sự ở Đây Attack on Titan nè Nói chung là bây giờ mà để kéo hết được cái bộ đồ này của Ruby Thì tôi nghĩ là chắc là cũng còn khá là lâu đấy anh em ơi Còn nhiều phải chú Ú uh, Venom Venom Venom À đây là bộ Venom nè các bạn ơi Wow Tôi thì tôi đang hóng cái con Venom kia anh em à Nhưng mà tiếc quá nó không có Nó chỉ có cái bộ đồ Venom này thôi Cái này là lãnh tử Vân Long hôm bữa Cái sự kiện này hôm bữa mình có xoay này Và kéo xuống đây nữa của chúng ta Ồ uh, ở đây là gì đây Ồ, mình tưởng đâu là có nguyên một cái đầu luôn chứ Mình tưởng đâu có nguyên một cái đầu con sói luôn chứ uh, Xanh lá này Xanh lá không bị gì không bị xa lánh anh em Đấy Bây giờ mà mình ờ, kéo xuống đây thì chắc là sẽ còn rất là nhiều luôn ấy mọi người Đấy nói chung là hồi nãy giờ là tôi cũng đã gọi là review gọi là Một tí gì đó gọi là trang phục cho anh em coi rồi đó anh em thấy không Đấy Rất là nhiều luôn nè các bạn à Thề cho các bạn luôn là rất là nhiều đồ luôn À cái bộ cái bộ tù hồi nãy là của quanh quanh bên men các bạn à Tại vì cái đợt của One Man mình cũng chưa quay nên là mình cũng không có biết được đó là của One Man Ôi kéo xuống hơi bị nhiều luôn á mọi người Bây giờ mình đếm là mình đếm không xuể luôn Rất là nhiều luôn ấy Thề rất là nhiều luôn À hồi nãy giờ tôi tính cho anh em là tôi chưa tính đồ nữ nha các bạn Thề luôn hồi nãy giờ tôi tính với anh em là chỉ toàn là đồ nam thôi chứ chưa tính đồ nữ nha U uh, từ từ để mình coi đồ bộ coi mọi người mình thích đồ bộ nè hồi xưa hồi xưa tôi cũng định quay đồ bộ rồi anh em mà nhưng mà được đó ê phi vụ triệu đô này đây là một bộ phim mà tôi rất là thích luôn các bạn à được của nó cái này là siêu đạo chích còn cái này là macro ờ, mình mặc bộ phi phi vụ triệu đô này đi ha đây đồ nữ nè anh em có thể thấy là đồ nữ bên dưới là nếu mà tính vô đồ nữ thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều luôn đấy gói này thẻ này khác này ok đến với trợ thủ này coi để coi coi trợ thủ của ruby sẽ có gì đây có con tiểu hổ level 7 nè có ờ, vịt vàng này một oh, sở hữu gần hết luôn các bạn à ruby chỉ đang không sở hữu mấy cái con này thôi mình nghĩ là mình nghĩ là chắc là do ruby không thích sở hữu thôi chứ mấy con này mua một phép một là có thôi nhưng mà hầu như con nào ở đây cũng level 7 hết luôn nè mọi người ơi những cái con trợ thủ của chúng ta đều có skin đều có hành động và đều có kỹ năng rất là nhiều luôn con nào cũng vậy mà con tiểu hổ này là mình thấy là nhìn khá là chất này nhìn chất nhất luôn đấy uh skin tiểu hổ này wow cái skin này cũng chất đấy nhưng mà mình nghĩ là cái này nó sẽ ok hơn này Ok đến với sưu tập nha Chúng ta coi coi Wow, rất là nhiều luôn các bạn ơi Đây mình thề với mọi người là mình mình không gọi là sở hữu được gọi là những cái uh, biểu cảm nào mà nó nó đặc biệt của Free Fire cả mà hầu như những cái biểu cảm mà tôi có đều là những cái biểu cảm mà nó gần như là mặc định anh em mà và hầu như ai cũng có cả để mình coi coi trong đây coi đây cái này à không cái này thì của sim mình có thấy này cái này thì của phong cận này À cái quanh quanh bên men thì mình chưa có nè Thề nhìn hai mấy chuối anh em ạ à. Vãi Cái này là của à, mảng xà này Còn cái này là hủy diệt mặt đất này Ồ nói chung là nhiều ghê luôn á mọi người Bóng bô da Ồ bóng bô da này mình cũng chưa bao giờ thấy nè Để coi coi nó sẽ như thế nào nha Bô da Ok chuyển động này Woo Damn Nhiều thực sự luôn ấy Ba lô này Ba lô cũng rất là nhiều nha mọi người ơi Hòm xác này Phương tiện này, phương tiện là thôi mình... Ồ, uh, uh, nhiều xe vậy Toàn là siêu xe không mọi người Wow Wow, toàn là siêu xe không anh em ạ à. Mà mấy cái xe này hiếm lắm nha Mấy cái xe này hiếm lắm nha mọi người Mấy cái xe này mọi người không thể nào quay ở trong shop được đâu nha Mấy cái xe này hiếm cực kỳ luôn ấy Dù này dù cũng rất là nhiều luôn nè các bạn à Ván lướt của chúng ta thì cũng nhiều nữa Wow, ôi trời ơi, mấy cái này mình tề với mọi người luôn là mấy cái này mình chưa bao giờ thấy ở trong Free Fire luôn ấy Và tới tận ngày hôm nay khi mà tôi vô tôi mới thấy á Ok, và đến với cái phần tiếp theo nữa đó chính là kho vũ khí các bạn ạ à, từ nhưng mà trước khi vô kho vũ khí thì để tôi coi coi là trong đây có những con súng nào coi XM8 loài thần này, long tộc này, bản xà này, ca cá mập, à, AK rồng xanh Mình đang mong chờ không biết là cái khẩu cuối cùng này sẽ là là khẩu nào nha Mình vẫn đang gọi là mong chờ hàng ngày luôn ấy Ok, để coi coi Ui trời ơi, skin vĩnh diễn nhiều quá vậy Wow Nhiều thật sự luôn ấy Trời ơi Skin vĩnh viễn Skin của Ruby vĩnh viễn nhiều và chui AK rồng xanh này Hỏa kỳ lân Ồ hỏa kỳ lân này cũng khá là đẹp này Khá là nhiều khô những cái khẩu súng lạ luôn ấy Hoặc cũng có thể nói là do tôi chưa giờ thấy anh em à Ska này, Ska thì chúng ta có những cái cây như là Titan nè Nhưng mà cái khẩu khẩu ca cá mập này vẫn là cái khẩu mà gọi là tuyệt đỉnh nhất ha mọi người mình không biết mọi người thấy sao nhưng mà ô oh, đây riêng về xm8 lôi thần á xm8 thì mình à, không thích mà xm8 lôi thần nhất mà mình thích những cái cây như đây này mình thích cái cây bảo lửa này nhất này nhưng mà tiếc quá bây giờ tôi không biết ờ, tôi khơi nó hết sự kiện rồi cho nên cũng chả quay được chứ thật ra thì à, mình thích nhất là cái cây à, lửa đó các bạn à Ok, súng trường này, súng trường cũng rất là nhiều nha Chiên có kiến thì chỉ có một skin thôi Súng máy này Uuuu, nhiều thật sự luôn ấy Tiểu liên này, UMB này MB5 này đây là cái khẩu của... Ủa? Ủa tôi nhớ cái khẩu này là của CR7 là được tặng vĩnh viễn quá ta Sao Ruby lại còn 89 ngày vậy 87 ngày vậy Cái này là đợt đó không nhận sự kiện nè Trời ơi B90 này Thompson này Shotgun này Đây các bạn ơi Mình thề với các bạn luôn Đây vẫn là cái khẩu súng mà mình cực kỳ thích luôn 1M1887 hào quang vàng các bạn à Thề luôn cái cây này đây giờ tôi thử gọi là trang bị cho anh em coi thử nha Đây mình đã, à, sẽ gọi là trang bị ở đây cho anh em coi thử này Trời ơi Nhìn nó hầm hố rõ ràng luôn nha mọi người Nhìn nó hầm hố hơn những cái cây khẩu súng khác của chúng ta rất là nhiều luôn đấy Và cái cây này như mình nói với các bạn rồi đó Cái tỷ lệ headshot của nó này Thay đạn này Bắn xa này Tất cả mọi thứ được rất là tuyệt vời luôn Cho nên là đối với những bạn nào mà muốn chơi gọi là shotgun á Thì các bạn có thể gọi là lựa chọn cái màu 11887 hào quang vàng này Cái cây này là của One spin man đúng không ta Theo tôi nhớ là vậy Tôi nhớ là như thế thôi tôi không nhớ lắm Đấy nói chung là như thế Ý rồi A à, Đức Phong Thần nhưng mà cái cây ờ, của Street Fighter này là vẫn đẹp nhất các bạn à Ít nhất là tới thời điểm hiện tại nha Ít nhất tới thời điểm hiện tại thì cái cây của Street Fighter này vẫn là đẹp nhất Gọi là trong mắt của tôi Đấy và đến với cận chiến rồi oh, Nhiều dữ ta Cận chiến cũng nhiều phết Nắm đấm cũng nhiều nè oh, Cái nắm đấm này đẹp nè À cái nắm đấm này là của cái gì ta Nhìn nó cứ như là của mảng xà Phải của mảng xà mọi người nếu mà mọi người nào mà biết mắm nắm đấm này là của mảng xà hay không thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Nhưng mà nhìn giống mảng xà phết nên mà. Còn lựu đạn này. Ồ, lựu đạn cũng nhiều skin phết ha. Lựu khói thì không có, còn bơm keo. Wow, rất là nhiều bơm keo để cho chúng ta lựa chọn luôn nha anh em. Ok và sau khi mà lượn một vòng qua cái nick của Ruby thì mình phải thật sự phải nói thẳng với mọi người luôn là mình rất là choáng ngợp các bạn à. Bởi vì tính từ trước tới bây giờ thì đây chính là cái nick Free Fire mà gọi là Pro VIP nhất mà mình từng review luôn ấy. Và như tôi nói ở đầu clip rồi đó, cái nick này á mình gọi là chuẩn đoán thì nó cũng sẽ rơi vào tiền gọi là trăm triệu đó các bạn à. Thực sự rất là căng luôn ấy. Ok thì có lẽ là video của tôi tới đây cũng kết thúc rồi và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe nhé. Còn bây giờ đây xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo À đừng quên là hãy gọi là sử dụng cái cây M1887 hào quang này nha Còn bây giờ thì tạm biệt bye bye